Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền Tô Hiến Thành, diện tích 266m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa 10m, giá 15,2 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 493m2, có 200 m2 xây dựng, ngang 11 m, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường xe máy cách đường ô tô 20 m, giá 5,2 tỷ. Nhà đất Phúc Thọ Lâm Hà, diện tích 5.000 m2, có 400 m2 đất ở, sổ nông nghiệp, hướng tây bắc, cách đường nhựa 70 m, có nhà 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 2,4 tỷ. đất An Sơn, diện tích 116m2, 8 x 14,5m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô nhỏ, giá 11 triệu 1 mét vuông. Đất hẻm Trần Phú, diện tích 84 mét vuông, sổ riêng xây dựng, hướng Đông, đường ô tô cách Trần Phú 100 mét, giá 5,2 tỷ. hai lô đất nông nghiệp đường 3 tháng 4. Diện tích 105 m2 mỗi lô, đối diện bến xe liên tỉnh, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông nam, đường ô tô dốc 4 m đang thi công, giá 820 triệu. Đất An Sơn, diện tích 105 m2, ngang 5,5 m, sổ nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, giá 1,2 tỷ. đất mặt tiền Tô Hiến Thành, diện tích 266m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa 10m, giá 15,2 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 493m2, có 200m2 xây dựng, ngang 11m, sổ riêng xây dựng,